bao dòng sai lầm phút trắng em có ân hận nếu đã không cần xin đừng bận tâm em thương thầm mãi luôn vẫn đêm ngày chẳng không phải có lúc như vậy đôi tay nào bên không giữ em đường không mang cho một cuộc tình phải ta đến mới em mới anh nào có tôi mà sao em nỡ buông tay anh rồi chuyện tình cũng phải tia tan em ơi em ơi em có tôi mà sao em không buông tay anh rồi chuyện tình cũng vỡ sao bao dài hơn ngồi từng đường nhớ nay lại đỡ anh rồi chuyện tình cũng vỡ sao bão dài cơn người từng thương nhớ nay lại thơ